Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 là một năm vô cùng đặc biệt. Thế giới được chứng kiến liên tiếp những cuộc khủng hoảng về dịch bệnh và kéo theo đó là kinh tế ảm đạm. Vậy nhưng tại đây, chúng ta vẫn không ngừng phát triển, vẫn cùng nhau chinh phục những đỉnh cao mới. Sự vua chấm Pháp của năm 2020 đã làm được những gì? Hãy cùng tôi theo dõi bản tin ngắn sau đây. Truyền thông đầy nổi bật qua đài truyền hình, báo chí và mạng xã hội. Hoạt động kinh doanh trong và ngoài nước vượt chỉ tiêu bất chấp đại dịch khó khăn toàn cầu sản xuất luôn nỗ lực chạy hết công suất, kịp thời đáp ứng đơn hàng ngay trong cả điều kiện cách ly. Các chương trình vui chơi giải trí nội bộ gây dựng tình đoàn kết, đa dạng hóa đời sống cán bộ công nhân viên hàng ngày được diễn ra rôm rả từ đầu năm đến cuối năm. Ống HDPE Super Plus vươn tầm quốc tế có mặt tại sàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới Alibaba. Sản phẩm lồng bè phao nổi HDPE Super Plus chính thức phủ sóng tại thị trường Quảng Ninh. Vâng, thật là một năm 2020 đầy biến động và bước ngoặt. Về các hoạt động truyền thông thương hiệu, năm 2020 đã đưa cái tên Super Plus lên một tầm cao mới với liên tiếp các bài phóng sự, bài báo khẳng định về chất lượng sản phẩm. Đó chính là đặc điểm nổi bật của sản phẩm. Bên cạnh đó, chúng tôi không ngừng theo đuổi sứ mệnh, trao gửi những giá trị tốt nhất tới tay người tiêu dùng để đạt được tầm nhìn là một doanh nghiệp bài bản và đứng top 5 cho các doanh nghiệp sản xuất ống nhựa tại Việt Nam và phân tầm quốc tế. Được sản xuất trên một dây chuyền hiện đại đạt chuẩn, nguyên liệu nhập khẩu từ châu Âu với quy trình công nghệ khép kín, tự động hóa. Các sản phẩm của Super Trường Phát luôn có độ bền cao và đảm bảo về chất lượng. Về các hoạt động kinh doanh, Super Plus đã trở thành dòng ống nhựa HDPE được đối tác trong và ngoài nước tiên dùng. Thay mặt cho công ty cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển kiến trúc thị tôi nhận thấy sản phẩm ống nhựa của công ty cổ phần nhựa Super Plus rất ưu việt, chất lượng đã được công ty chúng tôi đưa vào nhiều công trình lớn nhỏ, được chủ đầu tư rất là khen ngợi. Bên cạnh đó, tôi rất thích khâu phục vụ của công ty nhựa Sua Thời Phát. Với các hoạt động sản xuất, các máy đùn luôn chạy hết công suất để kịp thời đáp ứng đơn hàng cho các anh em kinh doanh. Giữa tháng 11, gia tăng sản xuất với sản phẩm ống đường kính lớn D630. Mùng 1 tháng 12, nhà máy nhựa Super Trường Phát đón máy đùn ống đường kính D160 đến D450 với công suất đùn ống siêu tốc cuối năm 2020, đầu năm 2021, Super Trường Phát chính thức đưa sản phẩm lồng bè phao nổi HDPE Super Plus vào thị trường Quảng Ninh, công bố hợp quy quy chuẩn địa phương 08 2020 Quảng Ninh. Từ phía tri cục và phía bà con thì Trường Phát đã chính thức được cấp hợp quy vào ngày 30 tháng 12 năm 2020 QC08 uh, của địa phương tỉnh Quảng Ninh. Về các hoạt động nội bộ và cộng đồng, chúng ta đã có một năm thực sự ý nghĩa, cùng nhau thu hoạch những ngày vui bất tận. Tháng 2, hoạt động du xuân lễ chùa đầu năm với điểm đến Côn Sơn Thiết Bạc và chùa Ba Vàng. Cuối tháng 5 thì mát vi vu tại biển Hải Tiến, mênh mang cùng sóng nước, no bụng cùng hải sản và trận cầu giao hữu cay cấn không thể nào quên với phần thắng thuộc về đội văn phòng. Ngày 25 tháng 9, thiện nguyện bản mù lần 2 với chương trình ấm áp nghĩa tình mang con giống và ống nước HDPE đến khối các hộ khó khăn. Yeah, Tháng 10, chiến dịch 5S triệt để từ khối văn phòng đến nhà máy, tạo dựng môi trường làm việc luôn gọn gàng, ngăn nắp, khoa học. Từ ngày 15 tháng 10, giải thi đua nội bộ giữa khối văn phòng và khối nhà máy với 5 chỉ số KPI và chiến thắng đã gọi tên khối văn phòng Đầu tháng 11, Super Trường Phát, đại diện, giám đốc điều hành, chung tay cùng bà con miền Trung vượt lũ. Mùng 7 tháng 11, kỷ niệm sinh nhật 9 năm tại AMA Convention Center, sang trọng và ấm cúng. Trong đó, giải bóng đá Super Plus Master Cup diễn ra hết sức sôi nổi, kết thúc bằng loạt penalty và phần thắng nghiêng về tuyển nhà máy. Tháng 1 năm 2021, cuộc thi ảnh đôi tay chuyên cần nhằm tri ân đến các anh em sản xuất, các buổi sát hạch đào tạo nâng cao tay nghề hàng tháng, hàng quý, định hình OKA xuyên suốt quá trình làm việc. 2020 đang gần khép lại với những thành tựu ngoài sức tưởng tượng của tập thể Super Trường Khác. Chúng ta hãy cùng mạnh mẽ tiến đến năm 2021 với 3 mục tiêu chính. Phát triển hệ thống mạnh mẽ, đi vào chiều sâu văn hóa doanh nghiệp và công nghệ hóa doanh nghiệp. Phát triển doanh số vượt trội đạt 200%. Phát triển thị trường ngách cho các sản phẩm lồng bè, phao nổi, ống hút cát, ống luồn dây điện, love.